lời xin lỗi Mặc dù anh biết em chia tay Cũng chỉ là vì đam mê Đam mê phù du, đam mê lợi danh Em bỏ mặc anh Quay về đây em cầm tay Em không trên đôi vai này Em nói em còn yêu anh như ngày xưa Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không Hay là hết yêu em rồi Lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây thôi về đây em cầm tay Em khóc trên đôi vai này Em nói em còn yêu anh như ngày xưa Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không hay là hết yêu em rồi Lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành Gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên Gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi Từ tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đấy gạt đi nước mắt thôi nghĩ về em tìm về nơi chốn bình yên gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết lúc em chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi tự tập quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây thôi giọt nước mắt anh không ngừng rơi mà em vẫn quay đi thật nhanh quên đi bao nhiêu lời em nói giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta đã không hợp nhau rồi người lặng lặng xa đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào có lỗi giờ này người nói kết giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhầm biết tất cả tất cả đã không còn nữa rồi chờ anh niềm đau người cứ ngỡ làm vậy anh sẽ quên anh phải quên sao đây bao tháng năm em đêm mình bên nhau biết bao nhiêu ngày vui vậy mà trái tim em vội thành lòng thế sao vậy là chúng ta đã không còn có nhau giọt nước mắt anh không ngừng rơi mà em vẫn quay đi thật nhanh quên đi bao nhiêu lời em nói giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta đang không hợp nhau rồi người lặng lặng xa đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào có lỗi giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhận biết tất cả tất cả đã không còn nữa giờ này mình đã không còn hiểu nhau rồi người lặng lặng ra đi bỏ lại mình anh nơi đây anh yêu thương em nào còn ai giờ này người nói kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này người nói hai chúng ta cứ như vậy đi dù lòng nhận biết tất cả tất cả đã không còn nữa biết tất cả tất cả đang không còn nữa ta đã từng yêu nhau rất chân thành và cũng đã từng hạnh phúc ở bên nhau trải qua bao nhiêu buồn đau lúc ban đầu để đến cuối cùng ta vẫn lạc mất nhau ở bên em chưa được lâu nhưng anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều giờ xa nhau lòng anh đau chắc em không thể hiểu được đâu chắc em không thể hiểu được đâu thật tâm anh cũng không muốn thế này vì tình yêu chúng ta đang nồng say như vậy mà giờ xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không anh không thể ở bên em nữa rồi và cũng không cùng em đi đến hết cuộc đời chỉ cần nhìn thấy em vui thế này là trong anh hạnh phúc lắm rồi bên em chưa được lâu nhưng anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều giờ xa nhau lòng anh đau chắc em không thể hiểu được đâu chắc em không thể hiểu được đâu thật tâm anh cũng không muốn thế này yêu chúng ta đang nồng say như vậy mà giờ xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không anh không thể ở bên em nữa rồi và cũng không cùng em đi đến hết cuộc đời trong anh hạnh phúc lắm rồi xa nhau tim anh đau lắm em ơi em có hiểu không dối gian không thể là yêu anh chỉ cần một lời từ trái tim dù là đau anh sẽ nhận lấy em xa rồi bỏ anh cô đơn nỗi đắng cay ai hiểu được cho anh em xa rồi một mình anh lẻ loi chẳng còn ai chờ anh trong đêm sao xóa đi hết cuộc tình làm sao xóa đi hết bóng hình nếu như đã cho yêu ai rồi một lần thôi hãy cho anh biết người thay thế có tốt hơn anh mà sao nỡ vội vã quay mà nếu như thế anh sẽ quên thôi không đau buồn